Xin chào tất cả các bạn Rất vui vì được gặp lại các em ở trong phần phát trực tiếp buổi trưa ngày hôm nay cùng với chị Bạn nào đã vào theo dõi phần phát trực tiếp này rồi thì có thể bình luận cho chị biết được không nào ừ, Xin chào các em nha Các bạn đã đi học về chưa? Sau một kỳ nghỉ dài thì ờ, chúng mình cùng quay trở lại học và đây là những cái ngày tháng có thể nói là căng thẳng nhất của các bạn lớp 9 đúng không? Khi chúng mình chỉ còn khoảng gần một tháng nữa thôi là chính thức bước vào kỳ thi vào 10 rồi. Các em đang ôn tập như thế nào? Chúng mình ơi, các bạn 2K8 ơi, các em đang ôn tập như thế nào để chuẩn bị cho kỳ thi vào 10 nhỉ? Các bạn đã ôn hết các văn bản chưa? Hay là chúng mình đang ôn về nghị luận xã hội? Hay là ôn về đọc hiểu đấy? Ừ, xin chào các em, xin chào các bạn. Rồi, xin chào Khánh Linh nhá. Chị thấy có những bạn đang vào theo dõi phần phát trực tiếp này đây. Mình ờ, tranh thủ một ít phút buổi trưa để cùng với chị chúng ta tham khảo về một bài viết ở, ờ, ở cái dạng là phân tích một đoạn trích trong tác phẩm văn xuôi thì có những điều gì đáng lưu ý. Và ở đây là có một ví dụ là phân tích về nhân vật Phương Định trong một đoạn trích và đó là đoạn mà Phương Định phá bom. Thì ờ, qua bài viết này chúng mình sẽ cùng rút ra một số những cái lưu ý khi mà làm dạng đề phân tích trong một đoạn trích nhá đồng ý không nào ừm <laughs> bao giờ chị làm về lớp 8 vậy ạ về lớp 8 tức nghĩa là các bạn 2k 2k 2k10 đúng không các bạn 2010 đúng không Ừ, rồi, thì về lớp 8 thì chị nghĩ rằng là chúng mình còn một kỳ nghỉ hè nữa. Thế nên là hiện tại thì uh, chị xin phép là tập trung để cùng đồng hành với các bạn nhỏ lớp 9 này. Đó, sau đó thì nếu như mà em có những băn khoăn gì về chương trình lớp 8, về nội dung học của lớp 8 thì em cũng có thể nhắn tin về cho fanpage học văn chị Hiên học cơ sở nha. Đồng ý không nào? Ừ, rồi xin chào các bạn. À, ở đây đang có mặt của rất là nhiều những bạn tranh thủ một ít phút buổi trưa để học cùng với chị, đúng không nào? Rồi, thế thì buổi trưa ngày hôm nay chúng mình sẽ cùng đến với một đề bài. Đây là một đề ở trong ờ, bộ đề mà chị luyện cùng với các bạn ở trong khóa học luyện đề 2K8. Thì đề bài này là dạng đề phân tích một đoạn trích trong tác phẩm văn xuôi. Có những cái lưu ý như thế nào và ta nên làm như thế nào thì chúng mình sẽ cùng khám phá trong buổi trưa ngày hôm nay nhá. Ừm. Uhm. Mình có văn lớp 7 không chị? Hiện tại lớp 7 thì chị đang chưa có khóa học online thế nhưng mà đã có sách tham khảo dành cho các bạn học sinh lớp 7. Đó là cuốn văn mẫu đấy. Thế nên là Nguyễn Tú có thể nhắn tin về cho chị để chúng mình tham khảo về cuốn sách đó nha. Đồng ý không nào? Ừ. Rồi, bây giờ các bạn tập trung vào đây giúp chị. Chúng mình có một đề bài như sau. Tôi dùng sẻng nhỏ đào đất dưới quả bom, đất rắn. Những hòn sỏi theo tay tôi bay ra hai bên. Thỉnh thoảng lưỡi sẻng chạm vào vỏ quả bom, một tiếng động sắc đến gai người, cứa vào da thịt tôi. Tôi dùng mình và bỗng thấy tại sao mình làm quá chậm. Nhanh lên một tí, vỏ quả bom nóng, một dấu hiệu chẳng lành, hoặc là nóng từ bên trong quả bom, hoặc là mặt trời nung nóng. Chị Thao thổi còi, như vậy đã 20 phút qua, tôi cẩn thận bỏ gói thuốc mìn xuống cái lỗ đã đào, châm ngòi, dây mìn dài, cong, mềm, Tôi khỏa đất rồi chạy lại chỗ ẩn nấp của mình. Hồi còi thứ hai của chị Thao, tôi nép người vào bức tường đất, nhìn đồng hồ, không có gió, tim tôi cũng đập không rõ. Dường như vật duy nhất vẫn bình tĩnh, phớt lờ mọi biến động chung là chiếc kim đồng hồ. Nó chạy, sinh động và nhẹ nhàng, đè lên những con số vĩnh cửu. Còn đằng kia, lửa đang chui bên trong cái dây mìn, chui vào ruột quả bom. Quen rồi, một ngày chúng tôi phá bom đến 5 lần, ngày nào ít ba lần. Tôi có nghĩ đến cái chết, nhưng một cái chết mờ nhạt không cụ thể. Còn cái chính, liệu mìn có nổ, bom có nổ không? Không thì làm cách nào để châm mìn lần thứ hai? Tôi nghĩ thế, nghĩ thêm, đứng cẩn thận, mảnh bom ghim vào cánh tay thì khá phiền, và mồ hôi thấm vào môi tôi, mằn mặn, cát lạo xạo trong miệng. Và yêu cầu của chúng ta ở đây ở đây là một đoạn trích trong văn bản Những ngôi sao xa xôi của nhà văn Lê Minh Khuê. Yêu cầu của đề bài là trình bày cảm nhận của em về nhân vật Phương Định trong đoạn trích trên. Uhm, đồng ý chưa? Vấn đề nghị luận của chúng mình ở đây là nhân vật Phương Định nhưng là chỉ trong cái đoạn trích vừa rồi thôi chứ không phải là trong toàn bộ tác phẩm. Nếu như mà chúng mình học kiến thức nền học phân tích bình thường ở trên lớp trên trường cùng thầy cô thì là chúng ta phân tích nhân vật Phương Định trong cả một văn bản cơ với những phẩm chất tiêu biểu đúng không? Nhưng bây giờ là chỉ phân tích phân tích nhân vật Phương Định trong cái đoạn trích này thôi thì chúng ta làm như thế nào? Đúng không ạ? Đó, thế thì ở đây chúng mình cùng tham khảo một bài viết như sau để nắm được cách làm nhé. Chị ơi làm thế nào để học văn hiệu quả ạ? một câu hỏi rất là rộng thì chị nghĩ rằng là cái sự hiệu quả ấy, nó trước tiên là phải xuất phát từ việc em xác định được là em đang cần phải trau dồi ở phần nào đúng không? Mình không thể nào cứ lan man được nên là bây giờ em cần xác định xem là em đang chưa tốt ở phần nào để mình tập trung rèn luyện và mình cải thiện phần đó thì dần dần là sẽ hiệu quả thôi. Đúng không? Thì tùy vào cái nội dung mà em đang cần phải rèn luyện thì sẽ có những cái phương pháp riêng. Ví dụ như là em đang chưa tốt về phần phân tích tác phẩm hay cụ thể ở đây là dạng đề phân tích một uh, nhân vật trong một đoạn trích thì chúng mình sẽ cần phải tập trung nắm được cách làm này, rồi mình luyện viết để mình học văn hiệu quả hơn. <laughs> Đồng ý chưa? Nhá. Đây, thì bây giờ với đề bài như vừa rồi, chúng ta xác định vấn đề đó chính là nhân vật Phương Định. Trong đoạn trích mà đoạn trích này có vị trí chính là cái đoạn mà nhân vật phương Định phá bom đúng không ạ? Đó thì xác định được vấn đề như vậy rồi chúng mình sẽ có thể viết một bài văn như sau này. Trước tiên là về phần mở bài nhé. Đây là một mở bài mà chúng ta ờ, dẫn dắt từ một cái đoạn thơ có nội dung tương tự với cả vấn đề nghị luận. Đó chính là đoạn thơ trong bài thơ Người con gái Việt Nam. Trong bài thơ này, nhà thơ Tố Hữu đã viết Em là ai, cô gái hay nàng tiên? Em có tuổi hay không có tuổi? Điện giật rùi đâm dao cắt lửa nung, không giết được em người con gái anh hùng. Người con gái tham gia kháng chiến tuy nhỏ bé về thể xác, nhưng ý chí thì vô cùng lớn lao và cao đẹp. Họ sẵn sàng hy sinh tuổi trẻ, gắn ước mơ tuổi đôi mươi với khát vọng độc lập, hòa bình của Tổ quốc. Đến với trang văn của Lê Minh Khuê, đó, nhớ nhá. Ở đây là mình trích ra dẫn chứng này. Sau đó là mình có hai câu văn dẫn dắt này và mình phải nêu ra được đến tác giả tác phẩm. Chúng mình không nên dẫn dắt quá dài khiến cho mở bài của mình bị cồng cành lan man các bạn nhé. Ở đây cách dẫn dắt của chúng ta là chúng ta tổng kết lại nội dung của những cái câu thơ này này. Sau đấy thì mình mở ra đến với tác giả tác phẩm mà mình đang muốn phân tích. Đó, thì ở đây, đây chính là cái câu văn nêu về tác giả tác phẩm chính này. Khi đến với trang văn của Lê Minh Khuê, ta tiếp tục được chiêm ngưỡng tinh thần hào hùng đó. Đặc biệt là qua tác phẩm Những ngôi sao xa xôi. Đồng ý chưa? Đó, nêu ra được tác giả tác phẩm nhé. Rồi mình khái quát về tác phẩm và mình nêu ra vấn đề nghị luận này. Chuyện kể về ba cô gái Thao, Nho và Phương Định làm nhiệm vụ trinh sát mặt đường tại chiến trường đầy bom đạn. Công việc ấy không hề đơn giản, Tất thảy những căng thẳng, hiểm nguy cùng sự dũng cảm can trường trong một lần phá bom của cô gái Phương Định đã được tác giả khắc họa rõ nét ở trích đoạn sau. Và chúng ta trích cái đoạn trích đấy ra, mình hoàn toàn có thể sử dụng dấu ba chấm. Đồng ý chưa? Để mình tiết kiệm thời gian, em có thể trích ra câu đầu này rồi chấm chấm chấm câu cuối của cái đoạn trích đấy. Bởi vì đây là phạm vi phân tích này, phạm vi dẫn chứng. Nên nếu như chúng ta không nêu ra thì uh, cái đề bài cái mở bài của mình là sẽ không nêu đầy đủ và không nêu đúng được về vấn đề nghị luận em cũng có thể trích đoạn trích đấy ra hoặc em có thể nêu vị trí của đoạn trích ấy chị thấy chị thì chị thấy là cái cách mà trích đoạn trích ra là cách đơn giản nhất đúng không và ở trong câu văn này thì cũng đã nêu ra được vấn đề nghị luận đó chính là gì đó chính là nhân vật phương định đúng không đấy nhá nêu xong rồi này trích ra được phạm vi dẫn chứng rồi thì bây giờ chúng mình sẽ bước sang phần thân bài. Trong thân bài thì đây vẫn là dạng đề phân tích cảm nhận cơ bản thôi, nên chúng mình vẫn sẽ có 3 luận điểm chính, bao gồm luận điểm khái quát này, luận điểm phân tích cảm nhận này và luận điểm đánh giá. Đây, luận điểm đánh giá. Ok chưa nào? Nhá, và luận điểm đánh giá ở cuối. Đây. Đó, ok chưa? Ba luận điểm ở trong phần thân bài. Và chị biết rằng là các bạn thì quan tâm nhất tới luận điểm phân tích, đúng không? Thế nên là sau khi chúng ta khái quát về tác giả này, đó, thì chúng mình sẽ đi vào phân tích và nhớ nhá là chúng ta chỉ tập trung vào đoạn trích mà đề bài cho thôi. Chúng mình sẽ không phân tích những cái dẫn chứng mà không nằm trong đoạn trích đấy. Vậy, điều đó đặt ra một cái yêu cầu là em phải khai thác thật kỹ các dẫn chứng. Nếu không ấy thì chúng mình sẽ chỉ viết được rất là ngắn và sẽ có ít những cái chất liệu để chúng ta khai thác. Đúng không nào? Có thể là cái đoạn trích này khi mà các em học kiến thức nền ở trên lớp ấy là chúng ta sẽ chỉ tìm hiểu với những nội dung chính thôi. Nhưng mà bây giờ mình phải làm như thế nào khai thác những cái nội dung chính đấy đi sâu vào từng dẫn chứng, từng câu văn, từng hình ảnh để mà chúng mình có được chất liệu phân tích và làm rõ được về nhân vật Phương Định. Đúng không? Em thử nhìn lại xem ở trong vở ghi của mình nhá, trong bài học của mình thì đoạn mà Phương định phá bom chắc là chúng mình sẽ chỉ có một vài những cái gạch đầu dòng nho nhỏ thôi để thấy được về sự dũng cảm can trường của Phương Định. Thế mà bây giờ mình phải viết thành cả một bài văn, cả một cái luận điểm phân tích dài như thế thì mình làm như thế nào? Đúng chưa? Thì ở đây nhá, đối với đoạn trích này thì để khai thác được và làm rõ được về hình ảnh nhân vật Phương Định, chúng ta có thể phân tích lần lượt từng đoạn văn bởi vì đây là cái quá trình mà nhà văn sử dụng ngôi kệ thứ nhất và dường như là đang tường thuật lại luôn, kể lại cái quá trình mà Phương Định phá bom theo trình tự thời gian. Thế nên chúng ta cũng có thể đi theo cái trình tự đó để phân tích. Đó, bởi vì là vẻ đẹp của Phương Định toát lên qua toàn bộ đoạn trích này là sự dũng cảm, can trường, mạnh mẽ. Và sự dũng cảm, can trường, mạnh mẽ đó ấy, thì được thể hiện qua từng thao tác, từng giai đoạn mà Phương Định phá bom. Trước tiên là khi mà Phương Định bắt đầu phá bom này. Đúng không ạ? Nhá, đấy, khi phá bom. Đó, thì chúng ta có thể là phân tích về toàn bộ những cái thao tác này là những thao tác khi Phương Định phá bom. Và hai đoạn này là hai đoạn mà nhà văn sử dụng những câu văn ngắn này, rồi sử dụng một cái nhịp điệu nhanh chóng này, cho thấy là nhà văn đang tập trung nêu về hành động của nhân vật. Đúng không? Nhưng bước sang đến đoạn sau là lúc mà Phương Định đợi quả bom nổ. Thì nhà văn lại đào sâu vào tâm lý để má để má khắc họa cho chúng ta. Nên chúng ta nhận ra điều đó thì chúng ta có được cái trọng tâm để phân tích nhé. Chị lấy ví dụ này. Trước tiên là phân tích về Phương Định khi phá bom. Đây, là đoạn này, hai đoạn này. Đồng ý chưa? Thì mình phân tích như thế nào? Ví dụ nhá. Bước sang phần phân tích, mình nêu ra luận điểm đầu tiên này. Trước tiên, với ngôi kể thứ nhất, nhà văn Lê Minh Khuê đã khắc họa rõ nét hành động và tâm lý của Phương Định khi cô bắt tay vào công việc của mình. Đấy là nội dung chính. Ok chưa? Kiểu như một cái câu chủ đề chúng ta đặt ở đầu đoạn để người đọc đọc lên là biết được rằng là à, đoạn này thì bạn này bạn ấy đi vào phân tích về tâm lý và hành động của Phương Định khi bắt tay vào công việc, nghĩa là lúc bắt đầu phá bom. Ok chưa nào? Để rồi khi mà đọc đến đoạn sau, đây, câu đầu của đoạn sau thì người đọc lại biết được rằng là trong lúc đợi bom nổ thì Phương Định như thế nào. Đó. Các bạn hiểu ý chị không? Nghĩa là chúng ta nên đặt những cái câu chủ đề, những cái câu nêu ra nội dung chính của đoạn văn của mình lên đầu đoạn để người đọc cũng sẽ dễ dàng nhận ra cái cấu trúc trong bài viết của em xem là có uh, đúng và đủ hay chưa để dễ dàng cho điểm cho các bạn hơn nên là những cái câu chủ đề này chúng mình đừng giấu nó đi nhá em cứ thể hiện rõ ra và viết một cách thật là rõ ràng mạch lạc ra ok chưa nào đấy thì trước tiên này đó là khi mà phương định mới bắt tay vào công việc của mình thì ta có những dẫn chứng như thế nào đây, chúng ta có những dẫn chứng là Phương Định có những hành động như là dùng xẻng nhỏ đào đất dưới quả bom này đúng không rồi phương định thổ à rồi phương định như thế nào phương định cẩn thận bỏ gói thuốc mìn vào cái lỗ đã đào này rồi châm ngòi này rồi khỏa đất rồi chạy lại chỗ ẩn nấp của mình đó là một loạt những thao tác được nhà văn khắc họa qua đoạn này và bên cạnh những thao tác đó thì ở đây chúng ta cũng thấy được cả về cái cảm nhận của phương định cái suy nghĩ của phương định khi mà cảm thấy đất rắn này những hòn sỏi thì bay ra hai bên rồi cảm thấy dùng mình đúng không ạ đó cảm thấy dùng mình và bỗng nhiên tại bỗng thấy tại sao mình lại làm quá chậm như vậy ừ, tự thúc giục bản thân đồng ý không đấy thì đó là một số những cái ý chính thứ nhất là về hành động thì phương định có một loạt những cái thao tác được thực hiện một cách cẩn thận bình tĩnh Mặc dù là cô đang phải đối diện với một quả bom đầy nguy hiểm, có thể cướp đi tính mạng của cô bất cứ lúc nào. Và cái thứ hai là về mặt tâm lý thì Phương Định cảm nhận rõ về cái sự căng thẳng khi làm công việc này. Đúng không? Sự căng thẳng toát lên từ cái âm thanh mà tiếng sẻng chạm vào vỏ quả bom, một tiếng động sắc đến gai người. Cái thứ hai là Phương Định vì quá tập trung nên khi để ý đến thời gian thì thấy dùng mình và bắt đầu tự thúc giục bản thân. Đấy là hai nội dung chính mà ta cần phải phân tích trong đoạn này. Và cái thứ ba là nhận xét về mặt nghệ thuật thì ở đây là nhà văn tập trung khắc họa về hành động của nhân vật thông qua những câu văn ngắn này đúng không ạ thông qua ngôi kể thứ nhất thông qua những câu văn ngắn nhịp điệu thì nhanh chóng mạnh mẽ dồn dập đấy mình hình dung về những ý chính như thế nhé và bây giờ thì mình đi sâu vào phân tích và diễn đạt này đồng ý chưa đây Trước tiên, sau khi nêu ra được nội dung chính của đoạn này, đó là hành động và tâm lý của Phương Định khi bắt đầu phá bom thì chúng mình bắt đầu phân tích nhé. Bình tĩnh và tập trung, cô trinh sát nhỏ đào đất dưới quả bom, quan sát thấy đất rắn, những hòn sỏi theo tay bay ra hai bên. Mới đọc đến đây, bạn đọc còn cảm nhận được đôi chút bình thản và dễ dàng. Nhưng ngay sau đó, những cảm nhận của Phương Định đã đưa chúng ta quay trở lại để thực sự chứng kiến một hiện thực khó khăn. Thỉnh thoảng, lưỡi xẻng chạm vào vỏ quả bom, một tiếng động sắc đến gai người, Từng câu văn dưới ngôi kể thứ nhất đã làm tái hiện đủ đầy những cảm giác rất thực của nhân vật. Dường như mọi thứ xung quanh đều lặng yên, có chủ đích để rồi khiến cho tiếng sẻng chạm vào vỏ quả bom ghê sợ kia như dồn ép con người đến chỗ đỉnh điểm của căng thẳng. Hơn nữa, vỏ quả bom nóng, một dấu hiệu chẳng lành. Mọi yếu tố xuất hiện khiến Phương Định vì đang quá tập trung mà bỗng giật mình để ý đến thời gian, rồi tự thúc giục bản thân phải nhanh hơn – Tôi dùng mình và bỗng thấy tại sao mình làm quá chậm. Nhanh lên một tí. Dưới sự thôi thúc của thời gian và nguy hiểm đang ngày một đến gần, nữ trinh sát vẫn giữ được bình tĩnh để thực hiện một loạt những thao tác cuối một cách dứt khoát, nhanh chóng và cẩn thận. Tôi cẩn thận bỏ gói thuốc mìn xuống cái lỗ đã đào, châm ngòi. Tôi khỏa đất rồi chạy lại chỗ ẩn nấp của mình. Đối diện với quả bom nguy hiểm, Mỗi thao tác được thực hiện là một lần đánh cược cả tính mạng. Nhưng Phương Định vẫn bình tĩnh, cẩn thận, đầy bản lĩnh, làm chủ hoàn cảnh, quyết không lùi bước. Đây chính là cái câu văn chúng ta phân tích và đánh giá về nhân vật Phương Định trong đoạn này. Nếu như những câu văn trước là những câu văn mà chúng ta khai thác dẫn chứng. Đúng không? Đây, kết hợp giữa việc trích dẫn chứng và phân tích dẫn chứng, nêu ra nội dung của dẫn chứng đấy. Ví dụ như với những dẫn chứng là đào đất dưới quả bom này, quan sát thấy đất rắn hay những hòn sỏi theo tay tôi bay ra hai bên. Những dẫn chứng này cho thấy sự bình tĩnh và tập trung của Phương Định khi bắt đầu làm cái công việc này. Đúng không? Hay là dẫn chứng thỉnh thoảng lưỡi xẻng chạm vào vỏ quả bom một tiếng động sắc đến gai người thì có nội dung là gì? Cho thấy một hiện thực vô cùng khó khăn. Đúng không? Nhá, và đồng, đồng thời thì cũng cho thấy cái sự căng thẳng khi con người ta làm cái nhiệm vụ này. Đấy, hiểu ý chị không? Thì sau khi mà chúng ta nêu ra các dẫn chứng này, khai thác các dẫn chứng này thì chúng mình khẳng định được là qua đây thì em thấy Phương Định hiện lên như thế nào? Bởi vì là vấn đề nghị luận của mình là nhân vật Phương Định cơ. Đúng không? Vấn đề nghị luận của chúng ta là nhân vật Phương Định trong đoạn trích này. Nên sau khi mà em khai thác các dẫn chứng trong đoạn trích xong là em phải chỉ ra được vậy Phương Định hiện lên thông qua những dẫn chứng đó là một nhân vật như thế nào? Là một cô gái có tính cách ra làm sao, có phẩm chất ra làm sao? Đúng không? Còn nếu như mà không có cái việc đánh giá được như thế thì khi đó phần phân tích của em là chưa bám sát vào vấn đề nghị luận rồi. Hiểu với chị ông nào? Đồng ý không ạ? Nhá. Và cái phần khai thác dẫn chứng này thì mỗi bạn có thể viết theo một cách riêng với những giọng văn khác nhau, nhưng cái nội dung chính phải làm nổi bật được chính là sự bình tĩnh này, cẩn thận, bản lĩnh của Phương Định khi thực hiện công việc nguy hiểm này. Đúng không? Đấy, bởi vì câu hỏi của đề bài là nhân vật Phương Định trong đoạn trích này hiện lên như thế nào? Thì bây giờ câu trả lời đầu tiên của tôi là nhân vật Phương Định hiện lên trong đoạn trích trước tiên là một cô gái rất là mạnh mẽ này bình tĩnh cẩn thận đầy bản lĩnh làm chủ hoàn cảnh và quyết không lùi bước mặc dù đang đối diện với nguy hiểm mặc dù là à đang làm cái công việc phá bom một cái công việc mà luôn đối diện với thần chết đúng chưa đúng chưa đấy nhá nào các bạn ơi các bạn hình dung ra cách phân tích chưa và ở đây ý, thì chị nghĩ rằng là chúng mình có thể tham khảo cả về cách khai thác những cái dẫn chứng nhỏ từng câu văn, nội dung của những câu văn đấy như thế nào thì mình cần phải chỉ ra khi mà phân tích đoạn trích. Bởi vì bây giờ là chúng ta chỉ được giới hạn trong một cái đoạn trích nhỏ như thế Nên nếu như mà em không khai thác kỹ Thì bài văn của mình sẽ bị sơ sài Đúng không nào? Và mình cũng không được là kể lại quá nhiều không được giữ một cái giọng văn là mình chỉ kể lại không Kể rằng là Phương Định dùng sẻng nhỏ đào đất dưới quả bom Phương Định cảm thấy đất rắn Phương Định uh, cảm thấy là ghê người mỗi khi tiếng sẻng cứa vào vỏ quả bom Rồi Phương Định cảm thấy dùng mình Như thế là chúng mình đang kể lại mất rồi Đúng không? Mà ở đây mình phân tích cảm nhận là gì? Mình cảm nhận để thấy được rằng là đây là sự tập trung của Phương Định mình cảm nhận để thấy được rằng là phương định có những cái nét tâm lý cũng rất là đời thực thôi Đúng không? Cũng không phải là những cô gái mình đồng ra sắt để mà không có cảm xúc gì khi đối diện với nguy hiểm. Vương Định cũng cảm thấy ghê người, cũng cảm thấy dùng mình. Nhưng tất cả những cái cảm xúc đấy thì không khiến cho cô gái ấy lùi bước. Mà à trái lại thì Phương Định vẫn thành thục trong từng thao tác. Vẫn bình tĩnh, cẩn thận, đào đất này, bỏ gói thuốc mìn xuống cái lỗ đã đào. Rồi châm ngòi, rồi chạy lại chỗ ẩn nấp của mình. Đúng chưa? Đấy, đấy là cái điều mà ta nhận ra, ta phải phân tích được. Chứ không phải là chúng mình chỉ kể lại là Phương Định làm cái gì, Phương Định cảm thấy ra sao. Hiểu ý chị không nào? Ừ, nhá. Đó, rồi. Các bạn đang vào theo dõi vừa nãy chị thấy còn cực đông luôn. Nếu như mà chúng mình có vướng cái thời gian sau này à sau đây các em phải đi học ấy thì các em cũng có thể chia sẻ lại phần phát trực tiếp này để lưu lại. Rồi lúc nào mình có thời gian thì mình xem lại ngay nhá Chị nghĩ là dạng đề này là một dạng đề rất là trọng tâm trong kỳ thi vào 10 của chúng mình đấy. Ừ, ok chưa nào? Đấy, thì ở đây sau khi mà chúng mình tổng kết được về phương định trong những thao tác đầu tiên này thì mình cũng có những cái câu văn nhận xét về mặt nghệ thuật nữa. Những câu văn ngắn, đây, đây chính là phần nhận xét về nghệ thuật này. Những câu văn ngắn, dồn dập càng làm toát lên sự căng thẳng và khốc liệt nơi chiến trường ở nơi đây, việc gì cũng thật nhanh, cái gì cũng thật gọn, dù là phá bom hay là cái chết. Đấy, đấy là xong đoạn đầu tiên nhá. Chưa phân tích xong đâu, mới phân tích xong hai cái đoạn trích, hai cái đoạn đầu tiên này thôi. Chính là những thao tác mà Phương Định khi bắt đầu phá bom. Bây giờ chúng ta đến với đoạn tiếp theo là khi mà Phương Định đợi quả bom nổ nhá. Đây, đoạn tiếp theo là Phương Định đợi bom nổ nép người vào bức tường đất này rồi có những cái suy nghĩ khi mà đợi quả bom nổ đấy thì mình sẽ phân tích như thế nào tiếp tục nha chúng mình nêu ra này trong lúc đợi bom nổ đấy đọc đến đây thôi là người ta hình dung là à bạn ấy trước đây thì luận điểm trước là bạn ấy phân tích lúc mà phương định mới bắt đầu phá bom còn bây giờ là lúc đợi bom nổ thì phương định như thế nào trong lúc đợi bom nổ phương định tập trung quan sát cảm nhận từng động tĩnh từ những sự vật xung quanh như đồng hồ, gió, mồi lửa, nhưng chính mình lại cảm thấy hồi hộp và mơ hồ. Bởi vì sao các em biết không? Đây, chúng mình đọc kỹ đoạn này sẽ thấy nhé. Hồi còi thứ hai của chị Thao, tôi nép người vào bức tường đất, nhìn đồng hồ, không có gió, tim tôi cũng đập không rõ. Đây, chính bản thân mình thì cảm thấy một cái sự mơ hồ, tim tôi cũng đập không rõ nhưng lại cực kỳ để ý và thấy được từng cái biến động từng cái động tĩnh của các sự vật xung quanh từ cái kim đồng hồ đúng không dường như vật duy nhất vẫn bình tĩnh phớt lờ mọi biến động chung là chiếc kim đồng hồ rồi còn quan sát thấy được nó chạy như thế nào nữa nó chạy sinh động và nhẹ nhàng đè lên những con số vĩnh cửu rồi quan sát thấy lửa còn đằng kia lửa đang chui bên trong cái dây mìn chui vào ruột quả bom Đúng không? Nhá, bản thân mình, bản thân Phương Định thì đang vô cùng hồi hộp, tim tôi cũng đập không rõ. Nhưng lại có cái sự quan sát rất tỉ mỉ và kỹ lưỡng, chi tiết về động tĩnh của những sự vật xung quanh. Cái này cũng nó cũng là một cái quy luật tất yếu trong tâm lý thôi. Đúng không? Khi mà con người ta đang vô cùng hồi hộp này, Đấy, tim tôi cũng đập không rõ mà Thì có thể là sẽ hướng cái sự quan sát của mình đến với những sự vật xung quanh và quả thực để mà viết nên được những cái câu văn cụ thể chân thực như thế thì nhà văn Lê Minh Khuê dường như cũng đã từng sống trong những cái giây phút như vậy. Đó, ta cảm nhận được ở đây là Lê Minh Khuê đang nhập tâm vào Phương Định và kể lại, viết lại chính những trải nghiệm của mình vậy. Thế nên là mình cũng có thể phân tích như sau. Ừ. Rồi, mình cũng có thể phân tích như sau này. Như một quy luật tất yếu trong tâm lý, khi giờ phút căng thẳng đến gần, con người ta hướng mắt nhìn quan sát những sự vật xung quanh. Mặc dù bản thân Phương Định cảm thấy tim đập không rõ, nhưng từng chuyển động của gió, của chiếc kim đồng hồ, của mồi lửa lại được miêu tả thật chi tiết dưới ánh nhìn của cô. Vật duy nhất vẫn bình tĩnh, phớt lờ mọi biến động chung là chiếc kim đồng hồ. Nó chạy, sinh động và nhẹ nhàng, đè lên những con số vĩnh cửu còn đằng kia, lửa đang chui bên trong cái dây mìn, chui vào ruột quả bom. Nhiệm vụ phá bom đang dần đi đến kết thúc, nhưng kết quả ra sao thật khiến cho người ta hồi hộp, căng thẳng đến sợ hãi. Không gian yên ắng chất chứa nhiều hiểm nguy. Đó cũng là lúc xuất hiện những suy nghĩ phức tạp trong tâm trí Phương Định. À, bây giờ chuyển đến cái đoạn trích cuối cùng đây này. Đây, đoạn văn cuối cùng chính là những cái suy nghĩ phức tạp xuất hiện trong tâm lý của Phương Định đây. Nếu như đoạn văn trước là trong lúc đợi bom nổ là Phương Định quan sát về động tĩnh của những sự vật xung quanh, đúng không? Thì bây giờ đồng thời trong cô cũng xuất hiện những cái suy nghĩ cụ thể. Và bây giờ là chúng ta đi phân tích về những suy nghĩ, những cái tâm lý này của Phương Định nhá. Đồng ý không? Đây, mình nêu ra rồi này, mình chuyển ý rồi này. Và bây giờ mình bắt đầu trích dẫn chứng ra để phân tích. Quen rồi, một ngày chúng tôi phá bom đến 5 lần, ngày nào ít 3 lần. Đây là cách mà Phương Định tự chấn tĩnh mình. Để rồi sau đó là đối diện với những cảm xúc rất thật của bản thân. Tôi có nghĩ đến cái chết, nhưng một cái chết mờ nhạt, không cụ thể. Còn cái chính, liệu mình có nổ, bom có nổ không? Không thì làm cách nào để châm mình lần thứ hai? Suy nghĩ này của Phương Định, đây là một cái suy nghĩ mà chúng ta cần phải tập trung phân tích này. Đúng không ạ? Nhá, thì mình có thể phân tích đó là gì? Suy nghĩ này của Phương Định được coi như kim chỉ nam trong tư tưởng của mỗi nữ trinh sát khi phá bom. Bởi đây là những cảm giác và ý nghĩ rất thật của một cô gái khi đối diện với hiểm nguy. Cái chết có thể không tránh khỏi, nhưng điều quan trọng hơn cả là sự thành công của nhiệm vụ. Thật đáng khâm phục cho tinh thần quả cảm như thế. Đây, bạn nào mà hay hỏi chị là làm như thế nào để văn viết có cảm xúc hơn Thì cách đơn giản nhất đầu tiên là em hãy thử dùng những cái câu cảm thán ở trong đoạn văn của mình, trong bài văn của mình Những câu văn đơn giản thôi Nhưng mà đó là những câu văn trực tiếp bộc lộ cái cảm xúc suy nghĩ của em liên quan đến vấn đề Thì ở đây mình có một câu văn thật đáng khâm phục cho tinh thần quả cảm như thế Đúng không nào? đó ok chưa rất là đơn giản thôi nhưng nó cũng giúp cho những cái câu văn của mình giúp cho cái giọng văn của mình nó trở nên mượt mà hơn này giàu cảm xúc hơn đỡ bị khô khan đó và đặc biệt là khi mình đang viết về những cái thứ mạnh mẽ như thế này cứng cỏi như thế này đúng không đấy rồi tiếp tục nhé vì trách nhiệm với quê hương vì sự thôi thúc của lý tưởng vì cái gan dạ đặc quyền của tuổi trẻ mà Phương Định và những người chiến sĩ trẻ trung như cô đã liều mình vào gian khổ, tỏa sáng những phẩm chất cao đẹp và kiên trung. Chỉ trong một khoảnh khắc, với một ý nghĩ chân thật của nhân vật, mà ta như thấy trang văn của Lê Minh Khuê sáng lấp lánh như những vì sao, soi dọi vào nếp cảm, nếp nghĩ của ta thứ ánh sáng thật thiêng liêng và quý giá. Đây, đây là phần mà chúng mình bình luận này. Đúng không ạ? Đối với một dẫn chứng rất hay như thế này thì mình có thể viết nhiều ý hơn. Mình thấy được đây là những suy nghĩ rất thực của các cô gái. Tôi có nghĩ đến cái chết. Nhưng điều quan trọng ở đây không phải là cái sự sợ hãi, là sự chùn bước mà lại chính là cái sự kiên trung khi mà luôn đặt nhiệm vụ lên hàng đầu. Nhưng mà điều quan trọng là liệu mình có nổ bom có nổ không? Không thì làm cách nào để châm mình lần thứ hai? Đúng không ạ? Đó, thì từ những cái suy nghĩ như thế ta thấy được là sự mạnh mẽ này là cái tinh thần quả cảm của các cô gái và đó là tinh thần được thôi thúc từ tình yêu nước và có ở đó là cái đặc quyền tuổi trẻ nữa là cái sự à trẻ trung đúng không ạ là cái sự mạnh mẽ đấy và sự mạnh mẽ trẻ trung uh, lạc quan đặc biệt là vô cùng quả cảm đó cũng truyền đến cho chúng ta rất là nhiều những nguồn cảm hứng rất là nhiều những bài học mà thế nên là em cũng có thể viết như thế này đây, chị đọc lại phần này, các bạn có thể tham khảo về cách để chúng ta bình luận về dẫn chứng văn xuôi nhé. Vì trách nhiệm với quê hương, vì sự thôi thúc của lý tưởng, vì cái gan dạ đặc quyền của tuổi trẻ mà Phương Định và những người chiến sĩ trẻ chung như cô đã liều mình vào gian khổ, tỏa sáng những phẩm chất cao đẹp và kiên trung. Chỉ trong một khoảnh khắc, với một ý nghĩ chân thật của nhân vật mà ta như thấy trang văn của Lê Minh Khuê sáng lấp lánh như những vì sao, soi dọi vào nếp cảm, nếp nghĩ của ta thứ ánh sáng thật thiêng liêng, quý giá. Đấy, đồng ý chưa? Nhá, sau đó thì mình phân tích những câu văn cuối cùng này. Đây, tôi nghĩ thế, nghĩ thêm, đứng cẩn thận, mảnh bông ghim vào cánh tay thì khá phiền, và mồ hôi thấm vào môi tôi, mằn mặn, cát lạo xạo trong miệng. Các bạn có để ý để thấy được rằng là vừa rồi nhá, chị phân tích lần lượt từng câu một luôn. Trước tiên là quen rồi, một ngày chúng tôi phá bom đến 5 lần, ngày nào ít 3 lần. Đấy, đầu tiên là phân tích cái ý này để thấy là Phương Định đang tự chấn tĩnh mình này. Đúng không? Đấy, rồi sau đó là cái suy nghĩ rất thật của Phương Định. Phân tích kỹ này. Rồi bây giờ cuối cùng đến với những câu văn cuối thì ta phân tích như thế nào? Đây. Và cô gái nhỏ Phương Định sau khi xác định tinh thần như thế thì đã có thêm động lực xua tan căng thẳng tập trung vào hiện tại mà tự nhắc nhở mình đứng cẩn thận mảnh bom ghim vào cánh tay thì khá phiền đó đồng ý chưa đây là những câu văn cuối nhá mình phân tích xong này bây giờ mình sẽ đánh giá nhận xét về nghệ thuật và nội dung của đoạn này ở đây nhà văn lê minh khuê đã sử dụng nhiều hơn những câu văn dài khác với cả đoạn trước nhá thì ở đây là nhiều hơn những câu văn dài để làm gì tập trung đào sâu vào tâm lý nhân vật trong lúc hồi hộp nhất, cho thấy sự kiên định, quyết tâm, dũng cảm của Phương Định khi luôn đặt nhiệm vụ lên hàng đầu. Đồng ý không? Đấy, thì đây là cái câu văn mà chúng ta đánh giá về nội dung nghệ thuật của cái đoạn ta vừa mới phân tích nhé. Rồi, chúng ta có cái câu kết để mà mình kết thúc lại cái ý này này. Trong chiến tranh, lúc con người ta dám can đảm đối mặt với cái chết là lúc con người ta yêu cuộc sống nhất bởi cái chết khi làm nhiệm vụ khiến cuộc đời của họ kết thúc một cách có ý nghĩa. Họ ngã xuống trở thành một phần máu thịt của đất mẹ quê hương. Đấy, nhá, hoặc không thì em kết thúc luôn ở đây cũng được, không sao cả. Bởi vì mình đã tổng kết lại nội dung của đoạn này, đó là sự dũng cảm, kiên định, quyết tâm của Phương Định. Và cái thứ hai về mặt nghệ thuật là những câu văn dài, tập trung đào sâu vào tâm lý của nhân vật. Các bạn hình dung ra chưa? Đồng ý không? Đấy, đấy là toàn bộ quá trình phân tích nhá. Quá trình phân tích của mình mình chia ra thành hai ý chính. Một là cảm nhận về phương định khi bắt đầu phá bom và hai là cảm nhận về phương định khi đợi bom nổ. Tất cả đều bám sát vào đoạn trích mà đề cho này. Đây, cảm nhận về phương định khi phá bom chính là hai đoạn này. Và cảm nhận về phương định khi đợi bom nổ là hai đoạn sau. Đấy, mình chỉ tập trung vào đoạn trích mà đề đưa ra thôi. Đúng không nào? Thế nên là chị nghĩ rằng ấy, qua đề bài ngày hôm nay, cái quan trọng nhất mà các bạn rút ra đó chính là đối với dạng đề mà phân tích một đoạn trích trong tác phẩm văn xuôi thì em phải luôn bám sát vào những dẫn chứng trong đoạn trích đấy. Đồng ý không? Hãy đọc thật kỹ và hãy đặt ra những câu hỏi là câu văn này, ý văn này thì thể hiện cho điều gì, khắc họa cho đặc điểm gì của nhân vật thể hiện cho hành động hay là thể hiện cho tâm lý của nhân vật hay là thể hiện cho tính cách của nhân vật mình đặt ra những câu hỏi đấy để khai thác thật kỹ nội dung của từng câu văn của từng dẫn chứng đồng ý không đấy để tránh cái việc phân tích qua loa và sơ sài nhá bên cạnh đó thì chị nghĩ rằng là các bạn cũng đã học hỏi được về cái cách chúng ta bình luận về những dẫn chứng văn xuôi để rút ra được vẻ đẹp phẩm chất của nhân vật này, rút ra được về ý nghĩa của tác phẩm, rồi rút ra được cả về cái đặc sắc nghệ thuật mà nhà văn đã sử dụng nữa. Không phải là phân tích văn xuôi thì không có nghệ thuật đâu nha. Đúng không? Đó, những cái đặc sắc nghệ thuật của các tác phẩm có thể đến từ giọng văn này, đến từ ngôi kể này, đến từ cấu trúc của những câu văn này, đến từ ngôn ngữ kể này, ngôn ngữ nhân vật này, rồi là cách xây dựng lời độc thoại, đối thoại vân vân. Nên là các bạn hãy bám sát vào những yếu tố đó để mà chúng mình có được những phần phân tích không bị quá thiên về nội dung, vẫn luôn đưa ra được những cái đánh giá về nghệ thuật thật là đặc sắc nhá. Đồng ý không? Đấy, thì với đề bài này, sau khi mà chúng mình phân tích xong thì chúng ta có một cái luận điểm đánh giá đánh giá lại về toàn bộ nội dung nghệ thuật của cái đoạn trích mà đề bài cho. Đây này, bốn cái bốn cái đoạn văn mà đề bài cho ấy thì chúng mình có thể đánh giá về mặt nghệ thuật. Đó là trong đoạn trích thì nghệ thuật miêu tả tâm lý nhân vật được nhà văn Lê Minh Khuê sử dụng sắc sảo và tinh tế. Tác giả đã chú ý đến các yếu tố không gian, thời gian và chọn lọc được các cái chi tiết ngoại cảnh để khắc họa được tâm lý của nhân vật. Việc chọn ngôi kể là ngôi thứ nhất, lời kể của Phương Định cũng giúp người đọc dễ dàng đồng cảm với nhân vật hơn. Ngôn ngữ tự sự trong đoạn trích cũng rất hấp dẫn, sống động và giàu sức tạo hình. Đặc biệt là sự kết hợp giữa câu văn dài ngắn khác nhau, kết hợp linh hoạt các kiểu câu trần thuật, câu khiến, biểu cảm, vừa đặc tả được sự tĩnh lặng của không gian, sự trôi chảy của thời gian, vừa giúp người đọc hình dung được hoạt động và tâm lý của nhân vật. Tất cả, tất cả đã góp phần thể hiện, đấy là đánh giá về nghệ thuật nhé và đây là đánh giá về nội dung này. Tất cả, tất cả đã góp phần thể hiện thành công hình ảnh một cô gái thanh niên sung phong, gan dạ, dũng cảm, mang tên Phương Định – Phá bom là thời khắc nguy hiểm nhất, nhưng không phút giây nào ta thấy cô gái nhỏ lùi bước, trần trừ và ái ngại. Đó cũng chính là vẻ đẹp hiên ngang, bất khuất của thế hệ trẻ dấn bước vào Trường Sơn những năm chống Mỹ, sẽ dọc Trường Sơn đi cứu nước mà lòng phơi phới dậy tương lai. Đây là một cái ý mà chúng ta mở rộng thêm trong phần đánh giá để nâng lên về vẻ đẹp chung của thế hệ trẻ thời kỳ kháng chiến chống Mỹ là một cái nội dung rất phù hợp để ta mở rộng ở đây. Đúng không? Nhá, và cuối cùng thì chúng mình kết bài thôi. Như vậy, qua một đoạn trích vô cùng sống động và chân thực trong tác phẩm Những ngôi sao xa xôi, nhà văn Lê Minh Khuê đã khắc họa thành công hình ảnh nhân vật Phương Định khi phá bom với tất cả sự dũng cảm, mạnh mẽ và kiên cường. Đây chính là cái câu tổng kết vấn đề, là câu văn có thể nói là quan trọng nhất trong phần kết bài. Không phải là những cái câu văn ở phía sau đâu mà cái câu tổng kết vấn đề này là câu mà quyết định xem kết bài của em đã viết đúng hay chưa. Nhớ nha, thì câu tổng kết ở đây là chúng ta tổng kết về phạm vi dẫn chứng này, là cái đoạn trích đề cho này. Cái thứ hai là vấn đề nghị luận ở đây là hình ảnh phương định. Như thế nào? Dũng cảm, mạnh mẽ và kiên cường. Đấy, mình tổng kết xong như vậy rồi thì mình mới bắt đầu có những cái sự liên hệ để kết lại cho bài viết của mình này. Lấy trang văn làm thước đo để ta thấy mình còn bé nhỏ. Lấy lịch sử làm điểm tựa để ta thấy mình cần phải nỗ lực nhiều hơn. Đã có những tuổi 20 làm nên dáng hình của Tổ quốc một thời lửa đạn. Thì ở thời hiện tại, thời của hòa bình, độc lập, tự do, ta hãy sống với tuổi trẻ căng tràn bầu nhiệt huyết, sống hết mình với trách nhiệm phát triển bản thân và dựng xây đất nước. Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta, mà cần hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay. Đây là một đây là những cái câu văn mà có lẽ những bạn nào tham gia khóa học cùng với chị thì đã rất là quen thuộc rồi. Đây là cách mà chị hướng dẫn các bạn liên hệ bản thân, liên hệ với thế hệ trẻ. Đối với những cái tác phẩm mà giàu tính liên hệ như là bài thơ về tiểu đội xe không kính này, đồng chí này, hay ở đây chính là những ngôi sao xa xôi. Là những tác phẩm mà chúng ta thấy được những cái trang văn lửa cháy, những trang văn tươi xanh, thấy được một cái thời quá khứ hào hùng của cha ông ta. Thì giờ đây, khi mà đọc những trang thơ trang văn như thế chúng ta cũng được thôi thúc về những cái phẩm chất như thế nào về ý thức trách nhiệm ra làm sao thì đây là những cái câu văn mà chị hướng dẫn các bạn ở trong các khóa học để liên hệ bản thân sao cho mượt mà hơn để tránh cái sự sáo rỗng để tránh cái sự hô hào ở trong ờ, bài nghị luận văn học của mình các bạn cũng có thể tham khảo nhé đồng ý không đấy thì tất cả các khóa học cuối cùng dành cho 2K8 đều đang đi đến những cái buổi học gọi là tập trung nhất và căng thẳng nhất rồi. Bên cạnh đó thì các em 2K8 các bạn cũng có thể thời gian này tập trung để đọc thêm về các cái tài liệu văn mẫu để trau dồi về cách diễn đạt của mình nha. Có rất là nhiều những cái cuốn sách phù hợp với từng nhu cầu của các em. Ví dụ như là cuốn tuyển tập 50 bài văn mẫu trọng tâm cho lớp 9 này, hay là cuốn sổ tay chinh phục nghị luận xã hội này, đều có cả phương pháp và có cả viết mẫu để các bạn tham khảo nữa đó thì uh, uh, bên cạnh những đầu sách thì các em cũng có thể tham khảo về các khóa học mà các bạn 2K8 đang tham gia nhé Đồng ý không? Như đây chính là tài liệu của khóa học luyện đề này, luyện đề dạng bài văn, nghị luận văn học. Còn có khóa luyện đề cho các bạn ở Hà Nội nữa. Thế nên là rất là nhiều những cái đầu tài liệu và rất là nhiều những khóa học để các em có thể tham khảo và bứt phá ở trong giai đoạn cuối này nhé. Còn ờ, buổi phát trực tiếp buổi trưa ngày hôm nay của chị tập trung để cùng với các em rút ra những kinh nghiệm khi chúng ta làm dạng đề phân tích một nhân vật trong một đoạn trích mà đề bài cho. Đó, trong một đoạn trích trong cái tác phẩm mà chúng ta đã học chứ không phải là trong toàn bộ văn bản thì chúng ta sẽ có những cái lưu ý như thế nào. Chị đã vừa tổng kết cùng với các bạn nên mong rằng là buổi phát trực tiếp này sẽ giúp cho các em có thêm một vài những cái kiến thức bổ ích và phục vụ cho kỳ thi quan trọng của chúng ta tới đây nhé. Chúc các em sẽ luôn học tập thật tốt này và đừng quên là nhắn tin về cho chị để tìm hiểu về những cuốn sách tham khảo bổ ích trong giai đoạn này cần thiết đối với các bạn 2K8 trong giai đoạn này hoặc là đang tham khảo về những cái khóa học để chúng ta có sự đồng hành cùng với nhau và quyết tâm trong giai đoạn cuối nhé. Ừ. Còn bây giờ thì chị phải kết thúc phần phát trực tiếp này rồi. Rất là cảm ơn các bạn vì đã đồng hành cùng với chị và chú ý lắng nghe. Cảm ơn các em rất nhiều và hẹn gặp lại các bạn ở trong những phần phát trực tiếp sau nha. Bye bye!